à, chào các bác nhá ừ. <clears throat> đây là cái mẫu bình uh, xịt khói chống ong đốt cho các bác khai thác ong mật nhá hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác cách chi tiết để nhóm cái bình này nhóm mửa cái bình này nhá à, đây đầu tiên là cái khay này này ở trong này nhá các bác bẻ cái chân này lên bẻ chân này lên nhá bẻ chân lên cho đứng lên để nó tạo ra cái độ khoang nhé đây các bác lộ bẻ lên này xong các bác thả ở dưới này nhá à, các bác lưu ý này cái vật liệu ấy thì mình sẽ dùng giấy mình nhóm thì còn cái này sau này các bác sẽ dùng uh, mùn cưa à, hoặc là dùng chấu thì cái này tôi kiếm được cái mùn cưa nhưng mà nó hơi to nhé chắc là sẽ cháy nhanh đấy các bác mà kiếm được cái mùn cưa mới thì cho mùn cưa to đi sau các bác cho mùn cưa nhỏ vào ấy thì nó sẽ uh, được lâu hơn nhé lâu hơn đây bây giờ các bác nhóm biết giấy vào trước này rồi bây giờ mình bỏ mùng cưa vào của cái to trước nhá đây các bạn thấy không bầu gió này tôi hổi này <coughs> hổi này đấy tiếp tục bỏ vào nhá rồi ôi đóng rồi đi cái này mà các bác kiếm được cái đấy nhá kiếm được cái cái mùn cưa nhỏ ấy thì nó cháy rất lâu nhá rồi đây các bác nhá rồi thế này nó hoàn thành nhá như nhà máy Vân Đạo đấy các bác đi khai thác ong các bác chỉ cần xịt xịt vài cái này là khói ra là bảo ong à, sợ ong dạn hết ra một bên nhé Đấy. đây các bác dùng thì cẩn thận nhé à, chung quanh này nó sẽ bị bỏng ấy thì nó có cái à, cái nan này là nan à, chắn bỏng cho mình này bảo vệ bỏng chống bỏng này thì các bác cầm ở phía ngoài thôi các bác đừng va trên này nhé Đấy. Thế khi các bác dùng thì các bác chỉ phải phải thôi Đấy. thì nó sẽ tuôn ra khói để cho đuổi ong đi nhá để cho các bác làm việc nhá à, các bác lưu ý này cái phần trong này này các bác để ít thôi nhá các bác để ít thôi để cho nó cách cái này cả đến hai đốt con tay vào nhá các bác đừng đổ nhiều quá đổ nhiều quá là nó ém chặt quá là nó hơi nó không lên được đâu nhiều khi nó sẽ tắt đấy các bác chỉ đổ ít là được rồi đổ rất ít thôi rồi rồi rồi bình uh, hụt khói cho anh em ờ, khai thác ong mật nhá mình xịt khói chống ong đốt đấy nhóm rất đơn giản các bác nhé một mẩu giấy thôi với một ít bùn cưa là mù mịt luôn rồi rồi đấy thấy không đấy rất là mạnh nhá rất là nhiều khói rồi các bác có nhu cầu mua hàng đến mua đồng liên hệ với lại ờ, Ngọc Ánh nhá mình ờ, xịt khói chống ong đốt à, ngoài cái sản phẩm uh, bình ờ, xịt khói ra nhé bên ờ, shop còn có những cái mẫu khác phụ kiện khác phục vụ cho anh em nuôi ong đấy là dao cắt bít này dao cắt bít này mũ chống ong đốt này mũ chống ong đốt này cái này là cái mũ không nhá này cái mũ không cái này là cái áo liền mũ này áo liền mũ chống ong đốt rồi xin chào các bác nhá hẹn gặp lại các bác trong những video sau đây lúc nào các bác cần các bác phẩy vài cái thôi hai lượng khói rất là nhiều rồi xin chào các bác hẹn gặp lại trong những video sau nhá